Dạ TVA56 xin ờ, mến chào quý anh chị em nha Nãy giờ tự nhiên bị ho quá sức trời Thành ra còn đang mệt Dạ hôm nay thì ờ, TV muốn ờ, chia sẻ với quý anh chị em về về cái tin mà của của ông à, Dương Văn Thả thì hôm nay thì phải nói à, TV256 rất là vui rất là vui thì vì nghe cái cuộc mà nói chuyện của một người linh mục gọi là tên là Nguyễn Nguyễn Di Tân Nguyễn Duy Tân thì làm TV nhớ lại cái đất nước mình có ông mà vua Hàm Nghi đó. Vua Hàm Nghi mà là cũng lấy tên là Duy Tân. Thì đó. Nếu quý anh chị em mà hiểu về lịch sử thì thì ờ, ông vua Duy Tân như thế nào hả? và chào dương giang bá nha vua duy tân là cái người mà người mà quan thần đó hỏi ông vua duy tân rằng là à, để tivi nhớ lại câu chuyện gọi là nước dơ thì phải rửa bằng cái gì thì ông vua duy tân nói là rửa bằng máu đại khái là như vậy đó nói lên cái cái tấm lòng mà yêu nước của một vị vua như vậy thì hôm nay thì chúng ta thấy đây là một người cũng là tinh linh mục mà tên là Nguyễn Duy Tân thì ờ, người linh mục đó gọi điện thoại cho anh Vương Văn Thả thì ờ, ờ, để cho quý anh chị nghe cái đoạn audio nha đoạn audio của giữa ờ, gọi là minh linh mục Nguyễn Duy Tân và anh Vương Văn Tả thì linh mục Nguyễn Duy Tân đó lợi tòa đại sứ tòa đại sứ rồi nói chuyện những người mà tòa, tòa đại sứ Mỹ đó là cô Pamela Pontius đại khái là cũng có người đại diện cho tòa đại sứ Hoa Kỳ đã, đã can thiệp vào à, à, biết biết cái câu chuyện về ông Vương Văn Thả nói thiệt hồi nãy ho quá sức trời ho thành ra bắt đầu cũng hơi khang tiếng mà tại vì mình muốn à, tường trình cái cái cái vấn đề cho quý anh chị em à, sớm càng sớm càng càng tốt thành uh, ra mình cũng phải livestream luôn à, mời quý anh chị em nghe cái đoạn audio đặc biệt này nha các anh chị em có nghe rồi thì thì nghe thêm một lần nữa cũng không sao ha à, TV mời quý anh chị em lắng nghe à, chào bác Hạ à, hôm nay ờ, em có dịp sang tòa đại sứ Hoa Kỳ để gặp những nhân viên ở sứ quán Hoa Kỳ đó thì bác Hạ có có gửi gắm có nó muốn nói điều gì với ờ, lãnh sự quán Hoa Kỳ không? Tình hình Bắc Hạ làm sao rồi bác Hạ trình bày cho em biết. Dạ, kính chào ờ, đại sứ quán ờ, Hoa Kỳ ở Việt Nam. Tôi là Dương Văn Thả, à, sinh năm 1969 ở tại ấp Vĩnh Định, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Và dạ, chúng tôi xin tham dự yêu cầu đại sứ quán và sẽ cứu cho đất nước Việt Nam vì Đảng Cộng sản đã giết dân, nó tiêu diệt quyền con người, nó đã giết từ Bắc đến Trung Nam và tất cả tôn giáo. Vì nay chúng tôi đứng lên để nói là những điều gì mà chúng tôi đã bị Đảng Cộng sản bỏ đói của nhiều năm tù và nó đã hành động nó dây quanh nó ám sát để nó làm những điều chúng tôi không thể nào yên tâm mà ăn đến khi đầu năm chúng tôi xin lên một cái ờ, bài tố cáo đảng cộng sản à. thì hoàn toàn từ đó tới giờ nó dây quanh nó siết chặt nó siết chặt bằng đủ thứ nói gần hơn cách đây 16 ngày nó đã cướp hết nước cướp hết điện nó không cho một ai bán một món gì vô nhà để ăn nó bỏ đói bữa nay nó là 16 ngày từ lớn tới nhỏ có bà cụ già gọi là bà ngoại vợ bà 80 tuổi bà lẳng nghĩa chay đá dầm mà không nước giặt rửa cho bà trong nhà có em bé 4 tháng tuổi và có đứa cháu khuyết tập và cả chín người mà nó giết như thế này nó chọi đá vô và chúng nhiều người bị thương và bây giờ là đá vẫn còn tất cả các cái tăng vật chứng cứ này vẫn còn nó dục đồ không biết là cái gì lạ giống như một chất độc mà chúng tôi không dám lợi gần bây giờ nó đã hành động ngày ngày đêm đêm những ngày qua nó không thể nào nó ngừng lại nhà tắm nhà cầu nó vô nó đập nó phá cửa nhà nó xuống dưới hết bây giờ chỉ còn một màn cửa nữa là chúng tôi nó sẽ đến chúng tôi thì chúng tôi nước không còn đường sống thì chúng tôi không thể nào sống được thà là con người chết chứ nếu mất tự do con người sống không được bây giờ tôi yêu cầu đại sứ quán sẽ lập lên cái hiến pháp luật quốc tế nhân quyền của việt nam đảng cộng sản đã cố ý ngoan quan <coughs> giả mang trà đạp hiến pháp luật quốc tế mà chính việt nam được hưởng và Đây. toàn dân được hưởng mà cộng sản nó đã tiêu diệt hết bây giờ gia đình chúng tôi xin tha thiết khẩn cầu đại sứ quán hoa kỳ à, tại việt nam và có linh mục đến đó thì chúng tôi rất mừng đây là một niềm vui cho dân tộc vì dân tộc phải có luật dân tộc phải có quyền nếu Nam Cộng Hòa vì lý do nào tôi không chấp nhận đảng Cộng sản tại đảng Cộng sản bán nước giết dân <laughs> cướp dân và chúng tôi không thể nào chấp nhận đảng Cộng sản được xin đề nghị và lập lên hiến pháp đảng Cộng sản vi phạm như thế nào phải xử đúng lực nghiêm minh cho toàn dân được là làm chủ tôi xin muốn để thỉnh ý với đại sứ quán vì lâu nay đảng cộng sản giết dân bây giờ dân phải thành lập lên cái quân đội nhân dân tự vệ để cho nhân dân phải bảo vệ nhân dân dân từ bao nhiêu ngày trầm trọng như thế này nhưng không có người tới can thiệp bây giờ tôi xin đề nghị quốc tế phải cho nhân dân chúng tôi từ nam chí bắc thành lập lên kêu quân đội em thì em cũng ờ, góp ý với bác Hà thứ nhất là bác Hà có quyền ờ, yêu thích chế độ cộng sản bác nếu bác Hà không thích chế độ cộng sản bác Hà có quyền nói nhé điều đó Hà không hoàn tội gì hết á à, bác Hà thích chế độ dân chủ Việt Nam Cộng Hòa bác Hà cứ nói rồi cái thứ hai nữa là nếu mà bác hạ à, à, bác hạ mà mà mà mà tự thiêu á, thì đối với em thì em không có đồng ý lương tâm lương tâm của một linh mục của người công giáo thì Đấy. không có đồng ý như vậy thà công sản nó giết thì bác chịu chứ bác không nên tự thiêu ờ, tự thiêu như bác đối với công giáo chúng em là là là không có đồng ý rồi ờ, rồi hơn nữa đối với người bình thường thì em thấy là bác mà chết đi thì tiếp đi một người con của dân tộc Việt Nam một ờ, một người anh hùng của dân tộc Việt Nam ờ, đó là một cái tinh hoa của dân tộc à, em cũng rất là chân tình khuyên bác là đừng <coughs> có nói đến vấn đề tự thiêu mình chỉ tố cáo cộng sản thôi à, còn nó làm hại gì thì bác cứ lên tiếng à, bác cứ livestream như vậy thế thì uh, trong 16 à, ngày qua thì uh, em nghĩ là mấy đứa nhỏ của bác có thể nó đi ra ngoài nó mua rau mua gạo rồi chứ mấy đứa con của bác á dạ dạ không không ai ra mua gì được hết mà cũng không ai tiếp tế được một món gì hết nó nó cấm nó bắt hết nói chung là rõ bằng chứng cả địa phương đều chứng minh <laughs> dạ, đúng là đối cái tuổi cộng sản 16 ngày qua không sản đã cố ý vi phạm luật pháp dân không chấp nhận những điều đó và dân phải tôn trọng thì Việt Nam hòa mới có dân chủ từ Nam chí Bắc không thể nào từ Bắc chí Nam thiếu một hai mà bị Cộng sản hành hà nữa vì Cộng sản đã cố ý trả chúng tôi và còn phải nước cho Trung Quốc gì thì chúng tôi không thể nào chấp nhận Cộng sản vì thà là dân tộc chúng tôi chết hết chứ chúng tôi không chấp nhận và chế độ Cộng sản hay à, à, em vẫn ờ, chưa hiểu về hết cái vấn đề mà bác bị ờ, bị ờ, chặn về nguồn lương thực nguồn điện nguồn nước tại sao mà bác vẫn còn livestream được như vậy là bác vẫn có điện rồi uh, nguồn nước như thế nào rồi thức ăn trong ngày hôm qua bác cứ nói cụ thể trong ngày hôm qua bác ăn được những cái món gì <laughs> hay là bác bị đói hay như, như thế nào chứ em vẫn chưa có tin uh, về bác 16 ngày không có gì mà bác sống được bác bác nói thêm về vấn đề này bác cứ nói thật đi ở trong ờ, ở, ở trong 16 ngày đó tức là vấn đề hậu của mình ở trước đây là mình vẫn còn nhưng mà ăn không có nổi không có đồ ăn không mua được gì hết <laughs> ăn gạo rồi ăn mà ăn gì nó hành ngày hàng ngày đêm đến giờ này ngồi để chờ chết chứ không còn đường ăn thành ra đây sức bây giờ trong nhà đuối không không có mua gì ăn giờ làm sao bác có điện để để live stream như vậy được trong 16 ngày tôi mua đồ ăn cho họ thành ra bây giờ trong nhà ngơ ngác hết à, bác làm sao ờ, có điện không nhà nước nó có cho điện không dạ nó tôi đã nói nó cấp điện hoàn toàn đứt đường là nó khỏe luôn không nước uống của gia đình để uống được uống được ở từ dưới sông cắt dây bỏ dạ, tài những thì này là điện chúng tôi có một cái bệnh chúng tôi mua trước khi mà chúng tôi đã xảy ra thành ra chúng tôi biết cộng sản nó phải giả mang chúng tôi có mua cái bình ác quy à, bình ắc quy à, chúng tôi có à, à, vâng. dạ, còn được điện tới dạ trong nhà là hoàn toàn không vui hết trơn ban đêm không còn một cái bóng đèn nào hết mà đảng cộng sản nó tung đá vô nó tung đủ thứ vô thành ra những điều làm của cộng sản như thế này sứ quán của Hoa Kỳ ở Việt Nam và trình đến Tổng thống Donald Trump sẽ có một cái nhiệm vụ nhiệm vụ cùng quốc tế cộng đồng và lập lại cái hiến pháp mà đảng cộng sản đã ký mà quyền con người Việt Nam đã có mà đảng cộng sản nó trả đạp nó tiêu diệt con người lúc cả tổ quốc như thế này thì người dân không thể nào đồng ý và yêu cầu à, linh mục và đi à, à, đại sứ quán của Hoa Kỳ sẽ đặt lên một cái hiến pháp chính hoàn toàn nó một tế tới xử đạo cộng sản để cho người dân chúng tôi mới được sống mới được tự do vâng vâng vâng cảm ơn bác hạ nhé rồi à, em uh, chào bác hạ chúc bác được uh, bình an được uh, được giải thoát tự do uh, cộng sản nó sẽ không còn ngăn cản bác như vậy nữa uh, xin uh, chúc bác được bệnh giỏi uh, chào bác uh. yeah yeah dạ, dạ, dạ tôi yêu cầu nếu à, là có thì chúng tôi uh, cũng trình bày đến đại sứ quán và uh, yêu cầu bà con và cái lệnh đốt xe và không còn nữa bà lệnh đốt xe không còn nữa bây giờ lên cờ vàng ba sọc đỏ và yêu Việt Nam Cộng hòa Cộng hòa Việt Nam cờ vàng ba sọc đỏ là một dân chủ một nó là tự do cho toàn con người và yêu cầu lên nói với mọi người không còn đốt xe mà phải dẹp sạch sản là vi phạm với con người vâng vâng vâng cảm ơn bác chào bác nhé vâng dạ yeah. đó quý anh chị em nghe những cái đoạn uh, audio đặc biệt giữa uh, linh mục gọi là nguyễn duy tân nha uh, nguyễn duy tân tên rất là hay rất là đẹp thì uh, chúng ta thấy uh, uh, ông Vương Văn Thả đó chúng ta thấy không những cái người mà à, đấu tranh đó họ nó có cái chiến thuật chiến lược đều đàng hoàng chứ đâu phải là, là cái lúc nào là cũng y như vậy đâu lúc thì kêu gọi là là dùng xe để mà phóng hỏa để mà đốt rồi sẽ bồi thường rồi bây giờ kêu là đừng có dùng xe để phóng hỏa nữa đại khái là gì đó là những cái chiến thuật để mà nên có thể là đấu tranh với cái thằng cộng sản nhiều cái nó cũng phải đâu phải là lúc nào cũng y như vậy thành ra nó gọi là chiến thuật thôi thành ra TV256 nói nó có những cái chiến thuật chiến lược thành ra nhiều khi đó mình đừng có gọi là trách dội quá mình giờ mình nghĩ là cái có thể là lần đầu tiên mà mình nghe cái vụ mà phóng xe đó mình cảm thấy là có thể là ổng khùng thí dụ vậy nhưng mà mình đừng phán, có phán xét dội nó chỉ là chiến thuật thôi rồi bây giờ ta đổi lại là xuống đường với cái lá cờ vàng ba sọc đỏ để khái vậy biết đâu rồi cuối cùng lại thêm cái này thêm cái nọ nữa mà ngày 30 tháng 4 rồi chưa tới mà quả cái cuộc đấu tranh của ông Vương Văn Thả TV cảm thấy là rất là khâm phục rất là khâm phục tại vì đó mình đừng có nghĩ rằng là uh, ổng giết hết cả gia đình đừng bao giờ nghĩ như vậy nhưng mà đó là cái chiến thuật à, cái chiến thuật của người ta người ta có thể áp dụng như vậy để người ta mới đạt được cái cái cái hiệu quả đấu tranh à, chúng ta nên nhớ như vậy phải áp dụng đủ mọi gọi là chiến thuật cái sự thật mà ổng có một cái người mà khi mà có cái lòng yêu nước đó, có cái lòng yêu nước như vậy đó thì họ có lòng gọi là thương con thương cháu rồi là thương những người anh em đồng đội với mình chính người trong đó đó làm sao mà mà ông Dương Văn Thả ông đủ nhẫn tâm vậy là ông ông ông đốt hết ông phóng hỏa hết nhưng mà đó là cái cái cái chiến thuật đấu tranh là phải vậy phải cương quyết sống chết thì nó mới thành công được chứ nếu mà mình mà mà cái kiểu mà không có chịu kiên cương cương quyết đó rồi mình sợ hãi quá rồi thành ra đó TV mình nói ngay ra hoàn toàn là không có bình luận về những cái lời mà của ông Vương Văn Thả cũng như ông muốn là coi như là cả gia đình tự thiêu nhưng mà thì vi thấy nhiều người người ta kỹ thuật vô người ta nói rằng là đừng có nên làm như vậy thì người ta chưa có biết được cái cái cái chiến thuật cái chiến lược của ông đi như thế nào thí dụ vậy đó thì um, rõ ràng là um, sự thật là cái lòng yêu nước của ông đó là phải áp dụng những cái chiến thuật như vậy thì mới có thể thắng được cộng sản mình phải cương quyết như vậy mà bây giờ cái tiếng nói của ông được đến tòa đại sứ Mỹ rồi và TV nghĩ rằng là <laughs> tiếng nói của ông rồi <laughs> là được vang dội rồi, rồi khắp thế giới luôn khắp thế giới luôn đó chứ không phải là chỉ có cộng đồng người Việt không và những cái tiếng nói của ông đó là vang dội rồi là khắp năm châu khắp khắp cả nước khắp cả nước chứng kiến được cái sự đấu tranh kiên cường của một cái người yêu nước như vậy thì nó cái tiếng nói của ông đó nó vượt dị được cái sức mạnh của toàn dân nó vượt dị cái tinh thần gọi là người dân mạnh mẽ thêm và không còn sợ hãi cái cái đảng cộng sản nữa hoàn toàn không còn sợ hãi nữa ông ông dương văn tả đó ông làm được thì nói tiếp người khác làm được là ông đó lót được cái con đường đi rồi thành ra đó đối với TV 256 ông Vương Văn Thả chính là một anh hùng dân tộc cứu cả một dân tộc bắt đầu bằng cái con đường đi của ông mà con đường đi của ông đem cái sinh mạng của ông để mà đấu tranh như vậy mà ngày nay được tòa đại sứ Mỹ chú ý và những tòa đại sứ khác chú ý đến thì thằng cộng sản không có thể nào vi phạm bây giờ đủ thứ cái cái cái việc mà vi phạm nhân quyền của cộng sản hết á người ta đã lấy nước từ sông để mà người ta nấu cơm thì cộng sản cắt dây không có cho lại là nướng tại vì cái nhà của ổng là ở mé sông mé sông thì những cái mà nước mà nước mà lớn mà nó vô á, thì nó thiệt đó nước lớn nước rồng là cái phần đó nó, nó dơ giấy lắm mà ông phải dùng những cái nước đó để mà tạm thời để mà mà nấu ăn còn ờ, ở trong nhà thì có cái bình ắc quy để mà chạc điện vô <laughs> cho cái cho cái mà livestream cho cái cái phone của ổng mà ổng đâu có cần phải nói ông ông để cho mọi người thắc mắc tò mò đủ thứ hết ấy, mà người ta cũng không cần hỏi nữa người ta cứ coi như vậy đi mà đến lúc mà mười mấy ngày sau người ta tìm ra được ừ những cái bằng chứng là ổng không có ăn thiệt ổng nhịn đói mà bây giờ chỉ có gạo thôi gạo và nước đó rồi nước dơ gì thôi đó cái tình trạng tình trạng mà vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng giống như là người ờ, người cha của đứa bé đó cũng không có được lợi mà mà tiếp xúc để mà mà tiếp trợ đồ ăn cho ổng nữa thành ra đó cái cái vụ của ổng rồi là cái nhà nước cộng, cộng hòa xã hội chủ nghĩa này đó là vi phạm rất là trầm trọng cái quyền quyền của con người là anh không thể nào mà anh cúp điện rồi cúp nước rồi chặn lại những cái sự sống của của chính người như vậy khi mà anh làm nhà cầm quyền mà anh chặn sự sống của chính người mà trước gọi là tòa đại sứ Mỹ trước những cái mà cơ sở quốc tế mà mà bây giờ nó lan truyền rộng rãi khi mà người Mỹ người ta đặt chân vào á, thì tại tự nhiên là cả <laughs> thế giới rồi là biết những cái tin sự thật như vậy biết được những cái những sự mà vi phạm nhân quyền của đảng cộng sản việt nam của nhà nước gọi là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và mọi cả thế giới phải lên án cái cái cái điều này thì khi mà mình đạt được cái cái thành quả như vậy đó người dân sẽ không còn sợ cái chế độ này nữa nó thật với có thể ngày 30 tháng 4 này đó gọi là có người gọi là kêu gọi rằng là ở nhà để mà mà gọi mà biểu tình tại gia nhưng mà tôi nghĩ đây là đây là cái thành quả của ông ờ, ông Vương Văn Thả thì mình phải càng biểu tình ra ngoài chứ không phải là tại gia để mình hỗ trợ cái tinh thần đấu tranh của ông Vương Văn Khả mình không có sợ cái quyền biểu tình nó nằm ở trong hiến pháp mùa điều 25 của hiến pháp cái điều biểu tình nó rõ ràng như vậy thì người dân mình phải được biểu tình và khi mình bắt thì mình nói các anh đã vi phạm hiến pháp hiến pháp nó đã cho các à, do chúng tôi có cái quyền biểu tình thì chúng tôi có quyền xuống đường biểu tình chỉ hiến pháp nó không có cho chúng ta bạo động thôi nhưng mà quyền biểu tình là cái quyền của chúng ta đừng có bao giờ sợ cái đó đó khi mình mình làm một cái việc mà đúng việc chính nghĩa là mình nên làm à, ờ, TV sự thật là TV như vậy như vậy đó là là đúng mà ở đây bây giờ nó ok xin lỗi quý anh chị em nha nó nó nó hơi bị trục trặc tí xíu và sang ờ, tòa đại sứ hoa kỳ Ô, bây giờ để gặp những nhân viên ở sứ quán hoa kỳ đó ờ, xin lỗi đó. nha có gửi gắm có nó muốn nói điều gì với rồi để tao lộn xộn rồi thấy không rồi à. đó thành ra hôm nay sẵn đây là bên ờ, Việt Nam cũng là 29 tay thế thì TV256 cũng gọi là có cái lời kêu gọi quý anh chị em xuống đường biểu tình tự nhiên xuống đường biểu tình không sao đâu đừng có đừng có cái cái cái tâm thức mà sợ hãi chúng ta khẳng định các anh em xuống đường biểu tình đó khẳng định với nhau là chúng ta anh em làm thực hiện theo cái quyền của hiến pháp cái quyền hiến pháp cái điều 25 các anh nhớ đầm lòng như vậy và tất cả những ai vi phạm hiến pháp thì các anh em tố cáo và các anh anh anh em sỉ nhục họ là đã vi phạm quyền hiến pháp cái quyền hiến pháp là cái quyền mà tất cả mọi người phải tôn trọng dù anh là lính công an ngay cả gọi là chủ tịch nước cũng phải tôn trọng quyền hiến pháp ấy. Thấy không? Thành ra nói thật á, bây giờ mà cho TV gọi là có cái quyền gọi là bỏ phiếu để bầu người làm tổng thống. Chắc là TV bầu ông <laughs> Vương Văn Tả. Thật tình, bầu tổng thống tạm thời để mà ờ, trong cái hậu cộng sản ờ, khi mà cộng sản sụp đổ thì, thì tự nhiên là ờ, đảng cộng sản sụp đổ thì tự nhiên là mình phải có một cái người làm tổng thống cuộc đấu tranh của ông rất là hay kiên cường chấp nhận hy sinh nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình không làm được chuyện đó mình không làm được giết những người mà mà gia đình của mình cá nhân của mình mình hy sinh được nhưng mà cái cái cái cái chiến thuật của ông đi rất là hay chiến thuật rất là hay mà để động đến tòa đại sứ Mỹ <laughs> TV biết bây giờ tòa đại sứ Mỹ quan tâm đến là thằng cộng sản nó nó muốn giết ổng thì ờ, lẽ dĩ nhiên là nó có quyền giết ổng rồi đó nhưng mà tôi nghĩ rằng là đại sứ Hoa Kỳ không bỏ qua đâu mà không phải đại sứ Hoa Kỳ không mà tất cả các uh, quốc gia trên thế giới nó nó đều có liên lạc với nhau nó đều có, có, có quan hệ với nhau mà mà cái nhà cầm quyền cộng sản gọi là không thể nào làm được Nha. nếu mà có ngon thì cứ giết ổng đi ở trong tay mà cộng sản mà nói chứ ngay đó là nó rất là tàn ác nó rất tàn ác nó có thể nó, có nhiều thủ đoạn để mà giết ông Dương Văn Thả đến ngay bây giờ chúng ta cũng chưa chắc là biết được là ông Dương Văn Thả được tự do chúng ta chỉ đoán thôi chúng ta thì chỉ đoán là ờ, người đại sứ ờ, là của chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đến và linh mục Nguyễn Duy Tân có nói chuyện với cái người ờ, mà đại diện cho đợt tòa đại sứ là cô ờ, cô Pam ờ, Pontius thì có chụp hình ảnh với cô làm việc trong tòa đại sứ Hoa Kỳ ừ. thì cô ta đã lấy cái cái danh hiệu là đại diện thôi để mà thay mặt cái người mà đại sứ thật sự là Tess Osis ừ thì mình thấy đây là một cái thành quả mà rất là vui ừ. phải gì mới được chứ ừ. mình nhiều lúc mình phải cứng rắn mình phải cứng rắn chứ không phải là là ờ, lúc nào mình cũng là ừ, lo sợ cái người cộng sản mình phải cứng rắn với họ mình mới đạt được cái, cái thành quả như vậy hôm nay TV cũng thấy một cô có một cái cái, cái tin rất là đặc biệt nữa là quý anh chị em ở trong Sài Gòn đó thì có thấy cái vụ mà cháy ờ, cháy lớn ở đường mà Võ Văn Kiệt không? Thì đó, một cái tin tức mà, mà TV nghe từ chị mà Lisa Nguyễn đó. Chị Lisa Nguyễn thì có một người trong nước gọi ra là có cái tin cháy lớn ở đường Võ Văn Kiệt. rồi à, thêm một cái tin nữa ở trong nước đó là ông mà bí thư thành ủy Sài Gòn đó là sẽ bị gọi là cách chức sẽ bị khai trừ ra ra ra ra khỏi đảng luôn à. bí thư thành ủy Sài Gòn là Đinh La Thăng đó thưa quý anh chị em mình nghĩ là cái chuyện nó xảy ra rất là lớn trong cái vấn đề mà xung đột uh, uh, tranh giành quyền lực với nhau đó nghe không nó đang xảy ra trong cái những cái um, cấp mà là cao nhất của cộng sản tại vì đinh la thăng nói chắc gì ông đầu hàng ông, ông nguyễn phú trọng chắc gì ông nguyễn phú trọng cầm tay ông được thành ra hôm qua tv hai năm sáu cũng đặt một câu hỏi ở trên <laughs> ở trên Facebook mình cho vui rồi coi coi ông Linh Đa Thăng ông có ông có chịu rồi là để cho ông Nguyễn Phú Trọng cầm cái tay không ông là bí thư thành ủy Sài Gòn mà, mà muốn mà bắt ông thì chắc chắc không có dễ đâu nếu mà bắt lén thì quả mai được thôi chứ nếu mà ông biết được mà, mà Nguyễn Phú Trọng muốn bắt ổng thì TV nghĩ rằng là không dễ đâu đó ổng ổng là người đang có quyền lực mà thành ra dạ chào bạn Loan Trần nha ừ, chào bạn Lê Quốc Minh chào các bụi nha đó thì cộng sản ngồi <laughs> trên phá ngồi xổm lên hiến pháp ở, ở ngay cái đường bốn hiến pháp mà TV cũng tường thuật cho quý anh chị em ờ, rất là nhiều lần về cái vấn đề đó bản hiến pháp mà tự nhiên để cái tên ờ, trình hình rồi là đảng cộng sản rồi mai mốt mà đảng cộng sản ờ, việt nam mà thí dụ mà thay thành cái đảng tự do đi rồi cái bắt hiến pháp phải thay thay cái cái cái cái cái, cái cái hiến pháp à thay cái tên à thành ra nói mà mình đã để cái tên mà danh từ riêng của cái đảng mình mà nằm trong bản hiến pháp đó đó là cái chuyện thô bỉ rồi đó là cái chuyện vi phạm vào hiến pháp rồi tại vì cái danh từ riêng của một cái đảng phái nào nó có thể thay đổi nên nó không có thể để nằm trong hiến pháp được mà thêm một cái điều thứ hai là hiến pháp là phải công bình là phải bình đẳng thành ra điều 4 nên trở thành một cái điều gọi là mọi đảng phái mọi tổ chức đều có thể gọi là lãnh đạo đất nước chứ không phải chỉ có một đảng cộng sản hiểu không lãnh đạo được đất nước bởi cái lá phiếu của người dân đại khái là như vậy ban hiến pháp nó phải phải phải tạo dựng được cái sự công bình khi mà người ta đặt luật á, là người ta làm sao để mà cái luật đó nó công bình đối đối với mọi người hoặc là công bình đối với tất cả các đảng phái chứ không phải đặt một cái luật mà gọi là ngồi xổm lên đầu người ta đảng cộng sản chỉ có đảng cộng sản được ờ, quyền gọi là lãnh đạo thôi ngay điều bốn như vậy là thấy là anh manh không một cái việc mà làm anh lưu manh như vậy đó là đủ đủ chứng tỏ là người dân không có cần tôn trọng những cái tên lưu manh như vậy những cái tên lưu manh nó phải bị lật đổ ngày hôm nay những cái tên lưu manh đó ngồi xổm lên cái cái bản hiến pháp bằng cái điều 4 là phải bị lật đổ chỉ cần người dân gọi là tức giận rồi là người dân hiểu ra được cái bản hiến pháp là các anh phải bị lật đổ tại vì các anh làm một cái chuyện lưu manh đúng không các anh chỉ cho cái quyền của các anh là ờ, đảng cộng sản là được lãnh đạo thôi còn đảng việt tân hay là đảng dân chủ gì không được quyền lãnh đạo chỉ có đảng cộng sản là được quyền lãnh đạo mà cái đảng cộng sản của anh là một cái đảng thối nát nhất một cái đảng tội ác nhất trong cái lịch sử dân tộc việt này ừ. một cái đảng vô cùng tội ác luôn đã tội ác mà còn gian manh nữa ừ. thành ra đó có ông ông ờ, ông ông, ông, ờ, ông ờ, vương văn thả mới là trị được các anh thôi mà cứ chỉ có ông vương văn thả lấy cái sinh mạng của mình để mà trị các anh đó là những cái người người ta gọi là anh hùng dân tộc nhớ không cứu cứu cả đất nước mà có cái tấm lòng hy sinh như vậy là trở thành một người anh hùng chào à, à, nét đợt nha à, à Sopatli ha chào Trần Khang á, chào à, Hoàng Phi Hoàng á. thấy mình thấy coi như là mình rất mừng mà gần ngày 30 tháng 4 mà chúng ta thấy xáo trộn không? Nào là cháy đường Võ Văn Kiệt, nào là uh, hàng ngũ mà uh, đầu não rồi là đánh đấm nhau rồi là cách chức nhau mà mà cái vai trò của một bí thư thành ủy Sài Gòn nó, nó đâu phải là nhỏ đâu coi như là ảnh ổng cầm đầu cả nửa nửa nước á cái vai trò của ông Đinh La Thăng là cả nửa nước chứ đừng có nói là chỉ Sài Gòn không nhưng mà đại khái là Sài Gòn là nó thành phố nó lớn nhất nó tới trên 10 triệu dân lận nó trên 10 triệu dân lận mà khi mà ông cầm cái cái cái chức vụ mà mà mà thành ủy Sài Gòn rồi đó thì mấy các tỉnh lân cận đồ đó thì cũng cũng có thể là là ông cũng quen biết hết gì đó thành ra đó muốn cách chức ổng mà muốn cầm tay ổng đâu phải là dễ đâu nó có những cái chuyện nó, ờ, nó lục đục nó xảy ra rồi nó có thể là làm ờ, cái chế độ này nó sụp đổ mình hoàn toàn mình không biết được chế độ cộng sản nó nó sụp đổ nhanh lắm mà nó gần như là nó không có cho người ta biết ờ, giờ phút nào nó sụp đổ nó qua bao nhiêu cái trận mình thấy đó làm như là con người không có đoán được cái sự sụp đổ của chế độ cộng sản cộng sản cái nước nào cũng vậy mình không biết gần như mình không biết mà tới hồi nó sụp đổ một cái một lúc đó mình mới thấy lạ giống như mà liên xô nó sụp đổ rồi nó sụp đổ rồi mình mới thấy sắc kỳ vậy mới có một hai ngày nó sụp đổ rồi trong khi mà nó mạnh hùng mạnh như vậy mới có một hai ngày rồi sụp đổ rồi nó kéo theo rồi là ừ, ừ, đầu tiên là ba lan đó ba lan rồi đông rồi rồi liên xô rồi đông đức rồi ô thôi hàng mấy chục quốc gia rồi là theo cộng sản sụp đổ có thằng việt cộng với thằng ờ, trung cộng này đó nó lại là nó sớm bị sụp đổ thôi tại vì các ờ, quốc gia khác ỷ y hàng triệu dân đứng lên để mà phản kháng để mà thiên an môn mà rốt cuộc nó nó giết hết mấy chục ngàn nạn nhân rồi là nó giết trước cái họng súng là xe tăng hết nó cán bẹp hết một cái quảng trường thiên an môn đúng nói với TV 256 là có đặc trưng đến quảng trường Thiên An Môn rồi đó bà con nó phải qua một cái đường hầm rất là dài mà đường hầm rộng, rộng lớn ghê lắm vì đường hầm đó rồi mới đi lên trên cái quảng trường Thiên An Môn mà quảng trường Thiên An Môn thì nó rộng dễ sợ luôn mà nó chỉ là cái cái bục xi măng thôi nó bục xi măng thôi mà nói thật đó TV thấy cái thằng ờ, cộng sản mà ờ, Trung Quốc đó, nó nó không có làm tốt cho người dân một cái quảng trường Thiên An Môn như vậy vậy đó TV dòm lại là hỏi khắp nơi hết đó kiếm một giọt nước không có mấy anh chị em tin không kiếm một giọt nước không có nó làm rộng lớn như vậy đó nhưng mà đặc biệt là nó không có nó không có cầu tiêu nó hoàn toàn nó không có cầu tiêu muốn cầu tiêu á, là phải đi qua cái đường hầm rồi đi trở ra đường lại lại rồi lại mấy cái ờ, nhà hàng rồi mới có cầu tiêu nó xây dựng á, nó xây dựng lớn vĩ đại nhưng mà nó không có để mà phục vụ con người nếu mà phục vụ con người á thì thiên an môn đó phải có dồi nước cho người dân phải có dồi nước uống giống như bên Mỹ đó mình gặp đau đó mình cũng thấy dồi nước uống rồi mình thấy phòng vệ sinh một cái thiên an môn vĩ đại chỉ là chỉ là đường xi măng thôi chỉ là cái sân lớn thiệt lớn sân rộng thiệt là lớn mà để mà cái đường xi măng mà hoàn toàn không có cầu tiêu và không có nước uống TV hứa danh dự với, quý anh chị em đó là không phải là TV nhận xét thôi tại vì TV đi khắp đi khắp uh, thiên an môn rồi và TV hỏi những cái người mà mà sinh hoạt ngay đó bây giờ TV muốn cần cái cái cái cái cái cầu tiêu hoàn <laughs> toàn không có cầu tiêu không có chỗ nào hết tại vì tại vì nó chỉ là mặt phẳng thôi mà nó trống rỗng hết trơn vậy nó trống rỗng nó đâu cũng đâu có hàng quán gì đâu hoàn toàn không có hàng quán gì chỉ là một cái sân vận động lớn thiệt lớn bây giờ tivi muốn gọi là rửa mặt cũng không được nữa tivi khỏi khắp nơi chứ không phải là khỏi một người không cứ hỏi năm bảy người mà họ gần gần cái đó, đó họ nói chỉ có cách đó là đi bộ qua bên uh, đi băng ngang qua cái cái thiên an môn cũng được mà cái thiên an môn nó cũng cũng cũng lớn lắm rồi mình đi băng ngang qua bên ờ, bên đó thì cũng có nhà hàng nếu mà mình không đi đường hầm á thì mình đi băng ngang qua thì cũng xa còn mình đi đường hầm thì xa lắm đi đường hầm thì rất là xa đường hầm gọi là cũng vĩ đại đó lớn lắm đường có thể là đường hầm mà có thể là xe tăng đi được luôn đó hai chiếc hai chiếc ba chiếc còn, rộng còn ba chiếc còn đi được đường hầm nó lớn vậy đó rồi đường hầm đó nó mới có dẫn thang lên rồi nó mới lên trên uh, thiên an môn vậy mà bởi vì sa tăng nó lên được là đúng rồi bởi vì sa tăng nó mới nhào vô nó nó nó nó, nó cán hết ờ, những cái người mà đấu tranh người đó Satan có thể nó đi nó đi từ um, nó không cần đi đường hầm đâu, nó đi từ từ, từ phía trước. Ừ. Mà mình đó mình đi khắp nơi Trung Quốc đó, mình thấy cái điều tệ hại của của nhà nước cộng sản đó là họ không có tạo cái điều kiện mà tốt đẹp cho cho cho người uh, cho người dân đâu đi khắp nơi đó không thấy cái giò nước không thấy cái restroom để rửa mặt rửa tay đồ cho người dân đâu không có đâu không phải không phải bên mỹ là lúc nào cũng có restroom cho người dân đó. mình đi bất cứ những cái nơi nào mà mình nghĩ là có restroom rồi có phòng tắm cho người dân nữa rồi có rửa mặt rửa tay rồi cái restroom nó giống như là một cái chỗ mà mình có thể mình nằm ngủ luôn được nó sạch sẽ như vậy đó ở bên Mỹ có thể là quý anh chị em không có thấy điều đó không hiểu điều đó đâu cái restroom Mỹ đó đồng ý là nó là nhà vệ sinh nhưng mà nhưng mà nó giống như ở nhà mình nha nó không có mùi hôi thối đâu hoàn toàn không có mùi hôi thối bởi vì người ta nói restroom ở mỹ là <laughs> nó đúng như vậy nó, nó đến đây để mà nghỉ mệt vậy rest mà nghỉ còn mình mình mình mà đến đến mà Trung Quốc đó kinh hoàng lắm à. không dám đi restroom restroom Trung Quốc kinh hoàng lắm nói thiệt ờ, <coughs> xin lỗi tại vì đó mình đi ờ, chung cũng một số người mà người ta than phiền quá sách trời thành ra mình cũng nín luôn là mình không dám đi <laughs> thành ra nói cho ngay đó tvn năm sáu chưa từng cái chứng kiến cái restroom mà công cộng ở trung quốc nói cái cái đó nó đúng tv chưa từng mình ráng nín rồi mình vô trong uh, khách sạn rồi mình <laughs> <laughs> mình thấy nó không có mà mà mà mà làm tốt cho cái cái cái cái người dân đâu Trung Quốc là vậy ừ. sạch hơn cả nước Việt Nam còn ờ, Việt Nam thì cũng khỏi nói rồi trời ơi đất ơi mà mấy cái đó nó nó đâu có cái gì mà khó đâu làm cái restroom đâu có khó gì khỉ gì đâu mấy cái hạ tầng người ta làm hết đó, thì người ta mới tạo được cái cái sự thoải mái cho người du khách thì khi đó thì người, người du khách mới đến lần thứ hai thứ ba nữa rồi người ta còn giới thiệu cho bà con họ hàng đi ừ, thăm Việt Nam yeah. <laughs> kinh hoàng tại vì mình mình khổ mà mình nghe người ta thuật người, người nghe thuật mà mình thấy mình chịu đựng được thì mình chịu đựng thôi chứ sự thật ờ, sự thật mình không chịu là mình cũng phải đi thôi nhưng mà mình thấy mình chịu đựng nữa tội dạ mình mình đi không? mình có cái chịu đựng đó nó rất là hay hồi nào tới giờ mới vị đó ừ. nói với TV hai năm sáu rồi là có mình may mắn là mình ờ, có cái dịp rồi là gần như là đi khắp thế giới vậy đó à, ờ, TV cũng đi qua bên ờ, Ý nè bên Đức nè bên Netherlands nè đi ở khu khu đèn đỏ đó rồi đi ờ, Thụy Sĩ nè đi Anh nè đi Pháp nè rồi đi Spanish nè rồi đi Canada nè rồi đi Mexico nè ờ, mình cũng có ghé máy bay thì có ghé qua Hồng Kông rồi Nhật Bản rồi uh, Nhật Bản rồi uh, Singapore đại khái là mình đi uh, chắc là phân nửa cái cái cái cái cái, cái coi như cũng khá đó ừ. nhưng mà phải nói thật với quý anh chị em đó không có nơi nào bằng so sánh bằng nước Mỹ nó không có tiện lợi bằng nước Mỹ Đúng không? giống như mình đi qua bên ờ, bên nước Ý mình đi toilet mình cũng phải trả tiền hoặc là mình ờ, đi ờ, bây giờ mình mua đồ ở Mazda no đó là thì mình cũng nó nó nó nó chạc mình thêm tiền mình xin cái này cái nọ nó thêm tiền còn bên Mỹ là nó nó, nó cho free hết à. bên Mỹ bên Mỹ đó nội cái đường của nó đó cái đường của nó nó rộng lắm tại vì đó nó còn cả hai cái bên nữa một cái đường đã rộng rồi nó còn cả hai cái bên để mà khi mà mình bị xe hư rồi mình mình mình tắp vô trong đó nữa nó là một cái con đường luôn cũng là cũng là xây gọi là gọi là cái nhựa đen luôn nó là vậy đó nó giàu lắm còn mình qua bên pháp á thì khi mình bị hư xe đó thì nó có mấy cái bục đó nó có mấy bục rồi mình phải chạy cái xe vô trong đó Đúng không? Chứ không phải là nguyên con đường giống như bên Mỹ bởi vì bên Mỹ nó nó nó nó nó sang hơn nhiều nó nó nó làm tốt cho người dân nhiều tại vì người dân nước Mỹ là thật sự là dân chủ mà tất cả những cái mà dân biểu nghị sĩ rồi là phải làm tốt cho người dân hết á thành ra đi một đoạn là mấy chục cây số là nó có nơi rồi là rest area rest area là người ta đến đó người ta người ta hút thuốc rồi người ta tắm rửa luôn rồi người ta đi vệ sinh cứ vài chục cây số là có rest area mà nó sạch sẽ lắm không thấy mùi hôi thối đâu tại vì có người dọn dẹp thường xuyên nó chỉ cần mướn một người dọn dẹp thường xuyên là cái nơi đó là sạch sẽ không có thấy mà mà mùi đâu đến mà đến mà um, restroom của của Mỹ đó là quý anh chị em nên nhớ là gần như không có chỗ nào mà có cái mùi hết á không có không bao giờ anh chị em mà mà thấy có cái mùi mà mà toilet đâu hay vậy đó mình mình biết mà những cái chỗ mà công cộng của bên Việt Nam mình xong mình nó nó, nó nó mình thấy cái mùi nó khủng khiếp luôn còn mình đây đó thành ra uh, tất cả người mà mình qua bên Mỹ đó mà hãy mà đi restroom là mình mình biết là mình bảo đảm mình không có bị ờ, nó gọi là dơ giấy không có restroom nào mà dơ giấy không có restroom nào mà không có mà có mùi phải hay chứ phải hiểu cái cái cái cái cái giá trị cái cuộc sống của của Mỹ nó coi cái đó là tiêu chuẩn đó là ừ, phải gọi là restroom là đúng và chỗ mà mình mình mình mình nghĩ chứ không phải chỗ mà không biết mình là mình về Việt Nam thì mình nói thiệt mấy cái cảnh đó mà mình mình quen ở bên Mỹ rồi mình thấy nó về ở Việt Nam nó kinh hoàng lắm trời nhớ là mình đi <coughs> mình đi sông Hương sông Hương rồi mấy đứa bé rồi nó bán nó bán cái um, đi mà chùa um, thiên mụ đó mấy đứa bé nó bán cái trái mà trái sim á trái sim mà màu tím tím đó trời đất ơi mình ăn trái sim vô cái mình bị mình bị không có cầu tiêu mình mình đi mà tới hồi mình mình lên được tìm đến cái cầu tiêu rồi đó mình ở trong đời mình nó nó kinh hoàng quá sức trời đi kinh hoàng quá rồi mình cũng phải nó không có nước dội nó không có kỳ lắm đó. mất ngay ở trên núi mà không biết mình mình suy nghĩ tại sao nó làm cái cầu tiêu mà vệ sinh như vậy mà nó khó khăn đến mức đó ha mình nghĩ sự thật mà với cái sức con người mà với, với sự suy nghĩ của mình mà mình đâu có thể nào mà mà thiếu cái, những cái cầu tiêu như vậy để để cho du khách như vậy mà đi khắp nơi ở Việt Nam cũng giống y như trang như hình như có thể đỡ hơn chắc cũng vậy hai nước cộng sản nó cũng giống nhau à ừ, nó không có làm tốt cho người dân sau này thì mình biết làm sao mấy chục năm sau rồi không biết tiến bộ không thôi bây giờ chắc là cũng là 53 phút rồi nãy giờ 53 phút mình ờ, sự thật mình muốn cái chương trình mà nói chuyện của TV256 là cỡ khoảng một tiếng đồng hồ thôi chứ nếu mà mình ờ, đưa quá dài thì người ta lại người ta lại lại chán nữa nó dài quá người ta không coi đó thành ra TV cũng ờ, xin phép quý anh chị em nha mình ờ, đến đây là mình thấy tạm dừng là được rồi <clears throat> cảm ơn quý anh chị em đã đến với diễn đàn TV 256 dạ yeah, TV xin chào